Oh. cái phương tính cái thân của nghệ thật phương từ chỗ ta hiện tại nhưng hương hoa cũng hiền như sát nguyện của thương sơn này biến hẳn. Các người thương cũng nhiều các tạ các tôn phát các tiền thánh cô viên năm quả chặt lợi tất làm đặc sự tất cả Phật pháp tam bảo thể thừa biến đẳng đề hiện hữu khắp nơi nguyện kiến môn hoa này làm duyên các pháp tánh phổ hôn tất cả các quả Phật cũng dừng làm Phật sự dụng cụ cũng dừng tất cả người phương lúc nào cũng có hôm nay con xin lên tất cả các hương hoa âm lạc toàn phan bảo cả các tăng xuất quý bảo huy diện vô số âm nhạc ánh sáng đèn đến ẩm thực y phục ngoại phụ thuốc mang cho đến tất cả những dụng cụ cũng dường trang nghiêm tặng khắp người phương mà mình có thể hình dung nhớ tưởng đều cùng chung với tất cả chúng sanh phụng hiến cũng dường trong các thế giới cấm người tu cúng dường hôm nay con xin tùy hỷ nếu người chưa tu cúng dường miệng được dẫn dắt khiến họ tu cúng dường đại nguyện thăng con nhanh chóng có thể biến khắp các cõi nước ở mỗi nơi có phật phát tăng để dùng tất cả những dụng cụ trang nghiêm cùng với tất cả chúng sanh phụng hiến cúng dường cho tất cả phát tăng sắc thang xá lợi hình tượng phồn đồ biến tác và tất cả các phật sự của chư phật cũng chịu tất cả các tạo và nơi thuyết pháp cũng chịu tất cả hiền thánh tăng chúng nguyện cùng với tất cả chúng sanh tu hành cũng dường như thế dần dần được thành tựu lực ba la mật tử vô lượng tâm hiểu sao tất cả pháp vốn tịch tỉnh không sanh không diệt một vị bình đẳng địa điểm thanh tịnh cứu cánh viên mãn cũng dường xong tất cả cung kính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 nhắc tam phụng tỉnh nam mô phổ quang phật đảm hữu thập tam phật nhắc tam phụng tỉnh nam mô phổ quang phật đảm hữu thập tam phật nhắc tam phụng tỉnh nam mô phổ quang phật đảm hữu thập tam phật nhắc tam phụng tỉnh nam mô nhắc thiết trừ phật sở hữu sắc tham xá lợi hình tượng phù đồ biết thác nhắc thiết phật sự nhắc tâm phụ tỉnh nam mô nhắc thiết trừ phật sở hữu sắc tham xá lợi hình tượng phù đồ biết thác nhắc thiết phật sự nét tâm phụng tĩnh nam mô nhất thiết kêu phật sở hữu sắc thang xá lợi hình tự phù đồ viết thác nhất thiết phật sự nhất tâm phụng tĩnh nam mô thập phương tam thế nhất thiết chư phật nhất tâm phụng tĩnh nam mô thập phương tam thế nhất thiết chư phật nhất tâm phụng tĩnh nam mô thập phương tam thế nhất thiết chư phật nhất tâm phụng tỉnh nam mô tiên sát thiện á nghiệp bá tên vi diệu phát tạng nhất tâm phụng tỉnh nam mô tiên sát thiện á nghiệp bá tên vi diệu phát tạng nhất tâm phụng tỉnh nam mô tiên sát thiện á nghiệp bá tên vi diệu phát tạng nhất tâm phụng thỉnh nam mô thập phương nhất thiết phát tạng nhất tâm phụng thỉnh nam mô thập phương nhất thiết phát tạng nhất tâm phụng thỉnh nam mô thập phương nhất thiết phát tạng nhất tâm phụ thỉnh nam mô thập phương nhất thiết hiền thánh nhất tâm phụ thỉnh nam mô thập phương nhất thiết hiền thánh nhất tâm phụ thỉnh nam mô thập phương nhất thiết hiền thánh nhất tâm phụ thỉnh nam mô kiên tịnh tín bồ tát ma ha tát nhất tâm phụ thỉnh nam mô kiên tịnh tín bồ tát ma ha tát nhất tâm phụ thỉnh nam mô kiên tịnh tín bồ tát ma ha tát thuận tỉnh nam mô biến kiếp bồ tát quán thế âm bồ tát ma ha tát nhắc tâm phụng tỉnh nam mô biến kiếp bồ tát quán thế âm bồ tát ma ha tát nhắc tâm phụng tỉnh nam mô biến kiếp bồ tát quán thế âm bồ tát ma ha tát nhắc tâm phụng tỉnh nam mô địa tạng bồ tát ma ha tát nhắc tâm phụng tỉnh nam mô địa tạng bồ tát ma ha tát nhắc tâm phụng tỉnh nam mô địa tạng bồ tát ma ha đấy nhất tâm phụng tỉnh phạm thích tấn vương tiên long bát bội tăng già nam hậu hội thánh pháp giả nhắc thiết thánh chúng nhắc tâm phụng thỉnh phạm thích tấn vương tiên long bát bội tăng già lam nội hội chánh pháp giả nhắc thiết thánh chúng nhắc tâm phụng thỉnh phạm thích tấn vương tiên long bát bội tăng già lam nội hội chánh pháp giả nhắc thiết thánh chúng duy nguyện đất thích ca từ phụ tác phật thế trong bụi tập tam và tất cả các phật giác của ta tam đại đẳng thấy ngay vô ngại thành thân tự tại quan âm đạo tràng những tổ chúng phong khí thành phật tiến duy nguyện đất thích ca từ phụ tác phật thế trong bụi tập tam và tất cả các phật giác của ta tam đại đẳng thấy ngay vô ngại thành thân tự tại quan âm đạo tràng những tổ chúng phong khí thành phật tiến duy nguyện đất thích ca từ phụ tác phật thế trong bụi tập tam và tất cả các phật giác của ta tam đại đẳng thấy ngay vô ngại thành thân tự tại quan âm đạo tràng những tổ chúng phong khí thành phật tiến trinh sát điện án huyện bác tôn tin tất cả người phương pháp tạo thanh tịnh cùng trang pháp tánh độ các hư không hiện hiện đạo tạng nhà con cúng dường trinh sát điện án huyện bác tôn tin tất cả người phương pháp tạo thanh tịnh cùng trang pháp tánh trộm các hư không hiện hiện đạo tràng nhà con cúng dường trinh sát tiền án tiền bát công tin tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh cùng trăm pháp tánh độ các hư không hiện hiện đạo tràng nhà con cúng dường tiền định đến bồ tát biết tiếp bồ tát cùng có thể an bồ tát hồi phương tất cả hiện thánh công xã tỳ bi quan lâm phát tọa thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con vì tịnh tiến bồ tát thế khiến đi biến kiến bồ tát của có thế ăn bồ tát mười phương tất cả hiện thánh tâm xã từ bi văn lâm phát tạo thương xót ủng hộ chúng sinh hành pháp của con hiện tịnh tiếng bồ tát biến kiến bồ tát của có thế ăn bồ tát mười phương tất cả hiện thánh tâm xã từ bi văn lâm phát tạo thương xót ủng hộ chúng sinh hành pháp của con thì tạm bồ tát ma ha tát đà bạc cứu tế đà bạc giảng nhất đại bi tệ luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi nhanh chóng diệt trừ các kiến đạo tăng trưởng lòng tin hiểu sâu các đại từ đại bi không rời bổn vị phóng đạo quan phân tròn đại sở vị cho con địa tạng bồ tát ba ha tát là bậc hữu tế là bậc dẫn giác đại trí tuệ luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi nhanh chóng diệt trừ các tiếng là tăng trưởng lòng tin hiểu sâu sắc đại từ đại bi không đời bổn nguyện sống đại con bên tròn đại sở nguyện cho con địa tạng bồ tát ma ha tát là bậc hữu tế là bậc dẫn giác đại trí tuệ luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi nhanh chóng diệt trừ các tiếng là tăng trưởng lòng tin hiểu sâu sắc đại từ đại bi không đời bổn nguyện sống đại con bên tròn đại sở nguyện cho con hộ pháp thiên lâm già lan dân thể tiền thuận đời tử của con để vẫn đạt đà ngang tác ma chứng tề hiện kiếp tìm kiếm sở tu của con tự tạo thành tựu hộ pháp thiên lâm già lan dân thể tiền thuận đời tử của con để vẫn đạt đà ngang tác ma chứng tề hiện kiếp từ kiếm sở tu của con tự tạo thành tựu hộ pháp thiên lâm già lan dân thể tùy thuận đời tử của con để vẫn đạt đà ngang tác ma chứng tề hiện kiếp từ kiếm sở tu của con tự tạo thành tựu tán để tam bảo con ngay trong biển tám biến chi ăn đất tâm thập vô biên rồi thoát các tuổi từng tâm hoan hỷ kính để từng tu vô lượng phước nay được lễ tới tâm nguyện trong vô lượng kiếp từng tu pháp cũng dường một nhắc tâm đảnh để quát có tỳ bà thi cập nhắc tâm đảnh lễ thì vi phật nhắc tâm đảnh lễ tiền sát phụ phật nhất tâm đảnh để cao lưu trong sạch nhất tâm đảnh để cao na hàm mau liên sạch nhất tâm đảnh để cao nhiếp phật nhất tâm đảnh để bổn sư thích ca mau ni sạch các bạn đánh để phổ quan Phật các bạn đánh để phổ nhân Phật các bạn đánh để phổ tận Phật các bạn đánh để Đa Ma Đa Bạc chi Đà Hư Phật bằng đảnh để truyền đạt ra Phật nhất bằng đảnh để mai lên trà Phật nhất bằng đảnh để hoàng hiện đạo mai lên bảo tất Phật nhất bằng đảnh lễ nhắc thiết thế gian là kiến tượng đạo trên tán Phật nét tâm lạnh để mai đi dàn đang quan trọng nét tâm lạnh để hệ tự chế toàn nét tâm lạnh để hạ giác quan minh trần nét tâm lạnh để kim cang la tường cổ tác kim quan phật bằng lệnh để giải từ tinh trắng giảm mạnh ra nên bằng lệnh để đã đi quan trọng nên bằng lệnh để từ lực quan trọng nên bằng lệnh để từ dạng dạng tâm lãnh để chuyên đàn thuốc trang nghiêm thánh phần nhất tâm lãnh để hiền thị thủ phật nhất tâm lãnh để thiện ý phật nhất tâm đảnh để quảng trang nghiêm vương phật các tâm đã để kim hoa quan Phật các tâm cảnh để tạo cái chứ không tự tại được vương Phật nhất tâm cảnh để cư không bảo hoa quan trọng nhất tâm cảnh để lưu ly trang ly lưu Phật các con đảnh lễ phổ hiện sắc tham quan Phật các con đảnh lễ bác đảnh trí quan Phật các con đảnh lễ hàng phục chúng ma vương Phật các con lãnh để tà quan bên phật các con lãnh để trí hệ thắng phật các con lãnh để di lạc tên quan phật các con lãnh để thị tập việt anh diệu trong trí phương phật cần đảnh lễ thế tại vương phật nhất cần đảnh lễ làm tổn tự con vương phật nhất tâm đảnh lễ nhạc điều con phật nhất tâm đảnh lễ nhạc điều trang quan phật trong lãnh để huệ đàn thắng vương Phật. Các bằng lãnh để sinh tử hán tự tại được vương Phật. Các bằng lãnh để hiểu ăn thắng Phật. Các bằng lãnh để thường quan trần Phật. tâm cảnh để quan thế đang thật nhắc tâm cảnh để hợi ở đang vương sạch nhắc tâm cảnh để phát thắng vương phật nhắc tâm cảnh để tôn di qua phật con rảnh để tô ma đa ho con phật các con đảnh để ưu đầm bác la hoa thù thắng phương phật các con đảnh để đại huệ lực nguyên phật các con đảnh để a xuất tỳ hoan hỷ quan phật phần lãnh lễ vô lượng âm thanh vương Phật nét phần lãnh lễ tài quan Phật nét phần lãnh lễ kinh hải quan Phật nét phần lãnh lễ sơn hải hệ tự đại thanh vương Phật nhất bằng đảnh lễ đại tham quan Phật nhất bằng đảnh lễ nhất tiếng pháp đàn mãn vương Phật nhất tâm đảnh lễ đa phương nhất thiết kia Phật sở hữu sắc tham xá đạo hình tượng vô lượng biết pháp nhất thiết Phật sự tập lệnh để đăng năng vui nhắc cái thiền và sở hữu sắc na thái đạo bình tự vừa rồi biết thắng nhắc cái thật sự nhất phần lệnh để năng tôi nhắc cái thiền và sở hữu sắc na thái đạo bình tự vừa rồi biết thắng nhắc cái thật sự nhắc tâm lệnh để tay năng tôi nhắc cái thiền và sở hữu sắc na thái đạo bình tự vừa rồi biết thắng nhắc cái thật sự nhất tâm lại để tay chân nhất thiết kia thật sự hữu sắc ma thái đạo hình tượng vô biết nhất nhất thiết thật sự nhất tâm lại để tay bắc phương nhất thiết kia thật sự hữu sắc ma thái đạo hình tượng vô biết nhất nhất thiết thật sự nhất tâm lãnh lệ bác phương nhất thiết kia thật sự hữu sắc ma thái đạo hình tượng vô đường nhất nhất thiết thật sự con dẫn để đang bắt phương nó cái cây phật sở tổ sát phá giá lợi hình tự cầu đồ với thác khách cái phật sở các con dẫn để hạ phương nó cái cây phật sở tổ sát phá giá lợi hình tự cầu đồ với thác khách cái phật sở các con dẫn để tự phương nó cái cây phật sở tổ sát phá giá lợi hình tự cầu đồ với thác khách cái phật sở rất cần bạn để tập phương tâm đến mắt cái chân rằng nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết pháp tạng nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết pháp tạng nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết pháp tạng nhất tâm đảnh lễ chính xác thì án nghiệp bác bên gây nghiệp pháp tạng nhắc tâm đại lễ thập phương nhắc thế hiền thánh nhắc tâm đại lễ thập phương nhắc thế hiền thánh nhắc tâm đại lễ thập phương nhắc thế hiền thánh nhắc tâm đại lễ thiên tịnh tướng bồ tát ba ha tát nhắc tâm đại lễ biến kiết bồ tát quán thế an bồ tát ma ha tát nhất tâm đảnh lễ địa tạng bồ tát ma ha bát nhất tâm đảnh lễ địa tạng bồ tát ma ha bát nhất tâm đảnh lễ địa tạng bồ tát ma ha bát sáng hốn tôn và chúng sanh từ vô tỷ đến nay từ vị tội nặng của ba nghiệp sáu căn làm biến ngại nên không thấy được tiêu phật không biết sự quan trọng của việc xuất ly sanh tử thuộc ly sanh tử không biết giáo biến ly diệu mặc dù nay đã biết duyên do con cùng chúng sanh đều bị tất cả tội nặng làm biến ngại giờ đây con đối trước bồi tát địa tạng mười phương chư hoạt động vì chúng sanh mà quy nạn sáng hối chi vị gia hộ biến cho con và chúng sanh tội chúng tiêu diệt động vì tất cả chúng sanh hết pháp giới miệng động trời ba tiếng vi mạng sáng hối con còn chúng sanh từ vô tỷ đến nay gia tam á kiến chắc một trăm lòng suy tính nhãn nhân hai ngoài lại thêm bà sáu ba không chút tùy thị các việc thiện của người bốn gì chỉ có ba hiện tạo ba nhiều tổ tướng năm việc tây không động nhưng ác tâm đang tràn sáu ngày đêm liên tục không hề gián đoạn bảy trai gián đổ làm không muốn người biết tám không sợ quả báo trong ác đạo chín không có chút hội thẹn mười không đến hỏi nhân quả vì thế ngày nay một tiên sanh nhân quả hai sanh làm khổ thẹn ba sanh tâm kiếp sợ ác đạo bốn phát đồ sám hối năm đoạn tâm tương tục 6. Các tâm bồ đề đoạn ác tu thiện Bảy tinh tàn sạch tám ba nghiệp sự lỗi tội nặng trong quá khứ Tám tuệ hỷ thần thánh điều chút thị nhỏ Chín niệm mười phương chư Phật có đại đức để có thể hướng phạt cho con cùng tất cả chúng sanh từ trăm biển sanh tới vô tầng đến bờ vô tăng đất vừa từ vô tỷ đến nay không biết tánh của các các vô tâm tịch nên tạo quá nhiều tội ác nay biết không tịch con về chúng sanh cầu đạo bồ đề làm tu các điều thiện đoạn tất cả điều ác đi nghiệm hết tại tam bảo địa tạng bồ tát từ kinh diệt thọ ngay con sánh hối Người tử con tay trung thị thùy duy phát đem nhất thành minh Chí tam sánh khối con và chúng sanh tự tánh thanh tịnh Nhắc phát phẩm giới đồng thể thiên Phật Nhưng do vô minh sĩ án không tập nhân duyên Nên hiện ra cảnh giới hư vọng biến chúng con sanh tam trước Đắp trước ác ta và của ta Không tập đến ác pháp Sáu tâm ba nghiệp Tạm nhiều tội trướng Tập ác ngũ nghịch trọng năng khinh giá Chứng thể chứng tịnh chứng tư giới phẩm, Chẳng đến luân hồi bộ ải Mãi không có ngày ra khỏi Dẫn như muốn tu hành nhưng quá nhiều nghi chứng Hoặc bị gọi ma khỏi mang quá nhiều hoặc gặp tà khí không đủ trợ viên tỉnh tiến tâm thần đây là địa tạng bồ tát ma ha tháp nếu nói lời an ủi bởi đám này đang mê hoặc một bảy ao lo trăm tận con cầu ai sáng hối nhưng người và phương đều đã từ câu chính trị hội hiện nay con sáng tối con tạo lại những việc con cùng tất cả chúng sanh nhanh chóng từ việc từ vô lượng tiếp đến nay tập tác tới trọng ngũ nghịch liên não tỷ bán tam bảo tự nát diễn đề tự tánh như vậy vốn là không tịch nhưng từ hư vọng khởi tâm điên đảo chẳng thực sự có định muốn chỉ là chứng đắc nguyện tất cả chúng sanh nhanh chóng đạt được bổn tâm bệnh viện nhiệt từ tổ căn sáng khối song vi mạng đệ tam đã phát khiến tỉnh viện đệ tử con tay trung tự trì kim pháp nhân đắc thành minh chính tâm tiến tỉnh chuyện hết thải bồ tát trong mười phương nếu chưa thành chánh giác viện mau thành chánh giác nếu đã thành chánh giác chuyện thường trú tại thế vị thánh pháp luân phong nhập chiếc bàn kiến tại song vi mạng đệ tam đã phát từ hỷ thiện đệ tử con ta chung thực thì duyên pháp danh nhất hạnh minh trí tăng hủy hỷ nguyện con và tất cả chúng sanh xả bỏ rất rác vĩnh viễn tâm đố kỵ đối với tất cả công đức tu học và sự thành tựu của các quả nước năm ba đời hãy đề tùy hỷ tùy hỷ xong quy mạng nghệ tăng đã phát nguyện hồi hướng để tự con tay chân thực thị dương phát danh bất thành minh trí tâm hồi hướng nguyện đem tất cả công đức mà con tu được làm lợi ích cho tất cả chúng sanh đồng hướng đến cập đế đến thành niết bàn hồi hướng xong quy mạng để tăng cả phát nguyện thêm vào con thọ tỉnh sinh địa danh hiệu để con đệ tử tên tuyên thị thị dương phát danh nhất hạnh minh trí tam phát nguyện nguyện mười phương tam bảo điện tạng từ to tương xót hộ trì cứu và cũng thế kiến thế giới này tiên trừ thiên ta đậm loạn chánh phát lưu trong khắp cả đều sanh tịnh trí không gặp các tiếng nạn bệnh viện đoạn trừ ba đạo và tà tri gà trí con và chúng sanh mau chóng diệt trừ lòng tội diệt đời xa liền sầu bi cổ đạo cuộc sống sâu tốc tăng tội giới trang rốt cáo tam tịnh hai loại quấn đạo ấn định hiện tiền tam bụi tổng tỳ thành tâm phương tiện tứ nhiếp lục độ tất cả đề viên thành liễu hội tự tâm nhắc tập cảnh giới bỏ tăng quả thế giới này sanh tại phật tiền đối diện vi đà thăng cảm chư phật Phật được Phật tạo kế trở lại đàn nam khổ độ bồ mê đà quy lập tạng các vị sanh quy mạnh để tăng bảo tự quy y Phật xin nguyện chúng sanh để theo đại đạo phát lòng vô thượng tự quy y pháp sinh nguyện chúng sanh thấu trọ chân tạng trí hệ như biển tự quy y tăng xin vị chúng sanh thấm lấy đại chúng hết thải vô ngại